à, anh em hãy để lại một bình luận dự đoán tỷ số chung cuộc của trận đấu mình à, sẽ gửi tặng 500k cho người à, dự đoán chính xác nhất à, và sớm nhất trong à, cái video này hello chào mừng anh em quay lại với kênh cao tiến soi kèo Video lần này mình sẽ nhận định sơ kèo cho anh em trận đấu mà rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang chờ đợi. À, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan tại chung kết lượt đi AFF Cup diễn ra trên sân Mỹ Đình lúc 19 h 30 ngày 13 tháng 1 sắp tới. Đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại sau 6 trận đấu đã qua thì ờ, Việt Nam ghi được 14 bàn thắng từ 8 cầu thủ khác nhau và đội tuyển Việt Nam chưa để bị thủng lưới trong đó Tiến Linh dẫn đầu với 4 bàn thắng về phía đội tuyển Thái Lan họ lại chơi tấn công cũng ờ, đầy ấn tượng ngoại trừ thất bại 0-1 trước đội tuyển Malaysia ở trận bán kết lượt đi thì ờ, đội tuyển Thái Lan trận ờ, đấu nào cũng ghi bàn và tiền đạo Đan Đa vẫn duy trì được khả năng dứt điểm đầy ấn tượng của mình. Tuy nhiên, đội tuyển Thái Lan sẽ gặp bất lợi khi ờ, khả năng ra sân tại chung kết lượt đi trên sân Mỹ Đình của Đan Đa bị bỡ ngỡ. À, cầu thủ này dính chấn thương trong trận bán kết lượt về gặp đội tuyển Malaysia và chưa chắc là có thể thi đấu. Ngay cả khi mà kịp bình phục thì Đan Đa cũng khó đạt được trạng thái thể lực sung mãn nhất trong lịch sử đối đầu thì đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đã chạm chán với nhau rất là nhiều lần, ngay cả khi ở AF Cup nhưng đây chỉ mới là lần thứ hai cả hai đội giáp mặt nhau tại ờ, trận chung kết và trận chung kết này cũng là trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo với đội tuyển Việt Nam sau 5 ờ, năm gắn bó. Nếu giành chiến thắng, đây là chiếc cúp vô địch Đông Nam Á thứ hai của huấn luyện viên người Hàn Quốc à, và các cầu thủ Việt Nam hiểu rằng đó là món quà quý nhất để dành tặng cho người thầy của mình. Đến với tỷ lệ kèo của trận đấu này, đội tuyển Việt Nam trên sân nhà sẽ chấp đổi cách với mức chấp là 0.25 à, ờ, với điểm tựa trên sân nhà ở trận lượt đi thì chắc chắn huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò sẽ cố gắng tất cả những gì có thể để đem về lợi thế trước khi mà phải đến với trận ờ, đấu trên sân khách trong giai đoạn lượt về. À, anh em nên vào mã kèo Việt Nam chấp 0.25 và dằn thêm kèo tỷ số hòa 1-1 cho an toàn. Mình dự đoán trận đấu này sẽ kết thúc với kết quả có lợi dành cho đội tuyển Việt Nam